mẹ trận nào cũng thua chán thật đấy rồi lại phát rồi Còn nay mà thua là đập mẹ máy luôn Cày lắm rồi Lẹ chắn chán thế nhỉ làm nào bây giờ à đây rồi gọi cho thằng em phát xem có vẹo gì không bực mình thế alo alo em nghe này mày đang ở đâu như trong nhà nghỉ vậy em ở nhà mà đang ở nhà dạ vâng ok chị mình đang buồn quá chị qua nhá qua hỏi mấy chuyện cái Ê, quay ok ok qua luôn nhá dạ vâng ok đi chơi à em ở nhà đâu có đi chơi đâu đâu thanh niên thì mà yếu thế giờ nay ở nhà em có yêu đương gì đâu đi chơi gì có vấn đề rồi tuổi này mà không yêu đương là có vấn đề rồi em tập trung cho sự nghiệp thôi thật là sự nghiệp chị mày đang chán đời lắm này sao hả chị buồn thất tình chị sẽ nói với anh đang ở nhà anh để mắng thôi làm gì có anh nào đang thất tình thật là Ôi, mệt quá ơ à, chị có làm gì đâu chị làm gì ấy chị đang muốn nhờ chú em chút việc gì mà căng thế chị nhờ gì chị bảo đi thì cứ ngồi vào đây thôi ngồi em ngồi đây ngồi vào đây thì mới nhìn được bây giờ có việc thì mới nhờ chứ đây này mấy hôm nay chị đang chơi cái trò thua quá mất nhiều tiền cho gì ạ chán cho game điện thoại á ừ sóc đĩa này chị muốn em làm gì chị thì chị mới đến đây bảo em xem chị gái biết trò nào biết trò này à tức là mấy người quay chơi với nhau chứ không phải không phải online đúng không Ôi, quay chơi với nhau không hiểu nó kiểu gì mà bây giờ mấy hôm nay thua bét quá Đấy. rồi chị cần em giúp thì, thì bảo chị làm như thế thì lỗi với anh ấy chị có làm gì đâu vừa mới ngồi xuống một tí gì là căng đấy xem giúp chị vụ này phát được không đánh cái máy của chị đúng không ừ đây tải về em đánh đấy rồi để em tải cho chị cái bản này đúng như vậy đúng không nhưng Xong mà giúp được đúng không nhá. được đây đấy nhá cứ giúp đi không gì chị trả công nhá à, chị với em không gì cứ nói thế đây để em tải chị cho một tí nhá trong này nó đang tải này đấy đang tải này ờ đấy, tải về đây rồi xong rồi đấy ok, okay. bản này nhá bây giờ này biết quá chị nhìn kỹ này rồi. nhưng mà chị đừng có chơi Làm chị gỡ thì thôi chứ chơi nhiều gỡ rồi tí. gỡ, gỡ, gỡ đấy nhá đây là sóc đĩa này rồi bây giờ mình ấn vào sóc này đấy chỉ nhìn cái số thứ ba này đấy à hóa ra cũng đấy nó nhìn này còn nó có quy luật này đây số thứ ba này, số 5 đấy cộng với này số này bên sau là, số mấy là 5 số 0 nhỉ ừ không, không là 5 5 không là 5 lẻ. 5 thì là, là cộng hai số này cộng lại nếu như mà nó là lẻ thì là tiếng trong này nó là lẻ còn hai à. con này chẵn thì nó là chẵn đấy thì tiếng này ừ, là nó cộng lại trăm phần trăm không trăm phần trăm đây là bản hack bản hack hoặc là quy luật thì ừ. nếu mà chơi trên máy của chị thì mình sẽ làm cái bản hack này mình dễ đánh hơn mình không phải mua quy luật nữa còn ra nếu như mà cái bản hack ở à, cái bản mà đánh bằng máy người khác ấy thì mình ừ. phải mua quy luật của nhà phát hành game à à đây, thì mình không, đây không em giúp chị nó không mất cái gì cả Đấy chưa bởi à. vì vâng. cái game này là à. thằng bạn em nó nó hack được ừ. đấy ờ đấy năm đúng không năm là lẻ đấy lẻ đây. luôn bây giờ tiếng này là gì tiếng này là 5 cộng 1 đúng không bằng 6 à thôi úp mình úp lại chứ úp đã. đây là từ 0 0 11 0 11 chứ à, 0 1 lẻ tiếp này đấy à. tiếp tục nhá hóa đây. ra này cái này là gì là một với đấy một, một với một là hai chẵn đấy à thì thử mấy phát nhé 10 phát cả 10 luôn đấy mời thử thử đi 9 với 1 là 10 chẵn Ừ. đấy bảo sao không chị, về chị từ gỡ thôi chứ còn đây máy của chị đây ờ, ờ. đây trò chơi nó nằm ở đây rồi rồi rồi rồi đây xong rồi chị tải về trò chơi thôi à ok đây. ok cảm ơn em nhá chị gỡ phát bế quá hôm nào chị đến nhá vâng thế nhá đấy là cái đoạn video vừa rồi chỉ là một cái đoạn để mô phỏng cho các bạn biết trong các tất cả các loại game chơi ở trên điện thoại này này thì uh, nếu mà muốn hack hoặc là muốn lấy công thức ấy thì nó chỉ có game là game offline tức là mấy người ngồi quay với nhau thôi chứ còn khi game online thì không thể hack được còn nói về game offline thì tất cả các loại game đây này tôi đều hack được hết đấy tất cả các loại game luôn cứ game offline mà mấy ông quay với nhau là là hack được hết ví dụ như là cái game vừa nãy là cái game là sóc đĩa Vina 2020 này thì là tôi đã cài bản hack trong này rồi đấy bật cái tiếng chuông lên cho nó to rồi mà thôi chuông lên nó lại là bản quyền bỏ mẹ chưa sóc này tiếng này là à, lẻ này đúng mẹ rồi tiếp tục này tiếng này là chẵn này đấy tiếp tục này tiếng này là chẵn tiếp này đấy các bạn nhìn kỹ này nó là ok luôn thì tất cả các loại game ở trên CH Play ấy hoặc là trên à, App Store của iPhone ấy thì là đều hack được hết nhá các bạn nên nhớ như vậy và cách thức hack đơn giản như này nếu các bạn ở gần thì có thể đến gặp trực tiếp mình ví dụ như ông ở xa thì tôi sẽ gửi cho ông một đường link kiểu dạng như này này đây tôi tôi tìm cái đường link sáng nay tôi gửi đâu nhỉ đây tôi sẽ gửi một cái đường link đây đường link này thì các bạn ấn vào đây các bạn tải về đây sóc đĩa vina 2020 này các ấn vào đây tải về này còn đây là tôi tải rồi không nói thì là ấn mở còn người khác nếu như mà chưa tải thì sẽ ấn vào đây để tải về sau khi tải về xong tôi sẽ cho cái công thức cái luật cái luật chơi rất đơn giản thôi là, là các bạn chơi được thì mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại là ok nhá